chạy tình mình đến đâu là xa Anh không biết thật lòng mình có yêu không em mà Dường như yêu đương luôn đổ tại nhân duyên mà Mà giờ ta có duyên nhưng sao vẫn yêu phiền Giá như mình đừng yêu nhau thêm nữa Chẳng quan tâm nhau nữa để mình xa nhau đi Không mang nữa bao nhiêu vết đau từ cắt Mắt không lệ nhòa mi không chưa cũ và nói yêu nhau làm gì vì mình có chẳng yêu đâu nói yêu nhau làm gì để tự vác thêm đau đầu biết yêu thương không thành đành thôi cứ bước qua mau vậy biết trước duyên không thành mình đừng có nhau làm gì mà giờ ta có duyên nhưng sao vẫn lưu phiền dã như mình đừng yêu nhau thêm nữa chẳng quan tâm nhau nữa để mình xa nhau đi không mang nữa bao nhiêu vết đau tự cắt mắt không lại nhòa mi không cay nữa bờ môi không khô nữa liệu mình xa nhau có chữa cho bao vết thương còn chưa có rung rinh mà chỉ ướt đi mỗi ngày yêu đương chỉ khi bên nhau ta cho nhau chỉ là đắng cay không màu ra như mình đừng yêu nhau thêm nữa chẳng quan tâm nhau nữa để mình xa nhau